định thị trường tiền điện tử tuần từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua tiếp tục là một tuần giảm giá trên thị trường tiền điện tử. À, quá trình giảm giá áp đảo trong hầu hết các phiên trong tuần và từ BTC đến tất cả altcoin đều có mức giảm giá khá là mạnh. Đặc biệt là hầu hết các mã đều đã thoát ra khỏi cái trend à, tích lũy trước đó và hiện nay đang trong quá trình giảm giá để thiết lập đáy mới Ờ, đối với tuần qua thì tin tức có một số điểm đáng chú ý. Thứ nhất là tâm điểm là cuộc họp của Fed FOMC vào ờ, đêm mùng 4 dạng sáng ngày mùng 5 thì cuộc họp của Fed có đưa ra cái ờ, chính sách là tăng lãi suất 0,5%, đưa lãi suất của Fed lên mức là 0.75 đến 1% và chủ tịch Powell sau đó tại họp báo thì có phát biểu là sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm nhiều lần nữa và cái mức 0,5 sẽ được tăng không phải là duy nhất một lần. Điều này hàm nghĩa là trong những cuộc họp sau của Fed hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt tăng lãi suất 0,5 và Fed cũng có nhấn mạnh rất rõ là ưu tiên là kiểm chế lạm phát. Bên cạnh việc tăng lãi suất thì Fed cũng có đưa ra là thu hẹp bảng cân đối uh, kế toán, tức là hút tiền lưu thông về. Thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, Fed sẽ bắt đầu hút tiền lưu thông với uh, quy mô là 30 tỷ đối với trái phiếu chính phủ và 17,5 tỷ với trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì ờ, quá trình ờ, quy mô hút này sẽ duy trì là 3 tháng, sau đó từ ngày mùng 1 tháng 9 thì sẽ nâng gấp đôi quy mô, tức là 60 tỷ với trái phiếu chính phủ và 35 tỷ với trái phiếu doanh nghiệp. Có thể nói một thuật ngữ chúng ta rất hay dùng trong vòng 2 năm vừa qua từ khi đại dịch Covid bùng nổ là chúng ta biết là chúng ta hay dùng là không nên chống lại Fed. Chúng ta biết là Fed đã chính thức ờ, đảo chiều chính sách và quay đầu xe sau khi lần đầu tiên tăng lãi suất vào ờ, tháng 3 và bây giờ tại cuộc họp tháng 5 này thì Fed lại chính thức là hút quy hút tiền về. Không những chỉ là thu hẹp QE mà dừng QE rồi và hút tiền về thì chúng ta biết là như vậy hoàn toàn các thị trường ờ, mà được hưởng lợi trước đó do đại dịch ờ, Covid phong tỏa và chính sách bơm tiền trực thang của Mỹ như là tiền trực thang của ngân hàng trung ương ờ, như là tiền điện tử này, chứng khoán và bất động sản thì sẽ bị quay đầu chính sách sẽ bị với cái việc quay đầu chính sách của tiền tệ của Fed thì sẽ bị ảnh hưởng tức là quay đầu đảo chiều giảm giá cái điều này chúng ta cũng không quá bất ngờ và chúng ta biết là Fed dự kiến sẽ đưa cái lãi suất về mức trung tính tức là 2,5 đến 3% vào cuối năm nay. Và chúng ta biết là Fed bắt đầu bơm uh, tiền uh, tại đại dịch Covid. Tại thời điểm Fed bơm tiền thì trước đại dịch thì chúng ta biết là BTC của chúng ta đâu đó cũng đứng ở mức uh, quanh 10 ngàn đúng không ạ? 10 11 ngàn. Như vậy hoàn toàn có khả năng là đến khi mà Fed được lãi suất về mức trung tính trước đại dịch là 2,5 đến 3% thì BTC chúng ta cũng quay trở về mức đó cũng là bình thường. Mức này cũng phù hợp trùng khớp với việc mà tôi có đưa ra cái dữ liệu quá khứ cách đây 2 tuần tôi nói với quý vị đấy. Tức là mỗi lần BTC khi tạo đỉnh thì đều giảm giá trong vòng 1 năm và khi chạm đáy thì thường giảm giá là 85%. Với cái mức 69 ngàn của BTC thiết lập đỉnh cao nhất mà giảm là 85% thì rõ ràng nó cũng rất là phù hợp với việc về đâu đó quanh 10 ngàn, 10 11 ngàn. Nó rất là phù hợp. Có nhiều dữ liệu cho thấy cái uh, quá trình giảm giá BTC sẽ hướng về mục tiêu uh, dài hạn là quanh 10 ngàn. Còn trước hết thì ngắn hạn thì chúng ta như nào? Có một điểm lưu ý nhé là cái uh, chính sách lãi suất uh, của Mỹ, lãi suất uh, trái phiếu chính phủ 10 năm cũng quay đầu xe trong vòng cái chen 40 năm các bạn lưu ý nhé. Quay đầu xe cái chen 40 năm, điều này đang thể hiện cái việc là kỳ vọng lãi suất và lạm phát tương lai rất là mạnh mẽ đấy và cái lãi suất mà tăng thì rõ ràng là sẽ gây áp lực lên nền kinh tế và gây áp lực lên các doanh nghiệp dòng tiền sẽ dễ dãi sẽ không còn và những game à, đặc biệt là những game đầu cơ như thị trường tiền điện tử thì rất có thể sẽ bị ờ, đánh cho tan hoang đó là về cái ờ, thông tin cơ bản mà ảnh hưởng trực diện đến thị trường còn xét về góc độ kỹ thuật thì BTC của chúng ta đã phá cái kênh giá uh, ờ, uptrend sideways up trong uh, thời gian từ tháng 2 đến nay rồi. Bây giờ BTC của chúng ta sẽ giảm giá với cái mức nếu mà đi đúng cái target là đi bằng giảm giá bằng cái chiều dài kênh giá này thì BTC sẽ hướng đến cái khu vực là quanh 26 ngàn. Đó. Do đó tôi dự kiến là trong nhịp giảm này thì vùng giá quanh 26 ngàn cộng trừ sẽ là khu vực ờ, đáy cái nhịp giảm này và đấy mới là khu vực quý vị có thể canh mua còn ngắn hạn thì chúng ta BTC giảm dài chúng ta cứ canh bán thôi đúng không ạ đây BTC hiện nay thì đang đi trong cái ờ, kênh giá này đang gặp cái kháng cự trên line này và có lẽ là chúng ta bán theo cái kháng cự này thôi kháng cự này của chúng ta cũng men theo MA200 do vậy nếu bây giờ Bây giờ thì đang 34.500 rồi chúng ta không bán được. Nếu BTC có nhịp phục hồi kỹ thuật mà test lên đâu đó quanh 385 39 thì chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước cũng là trên MA 200, tức là trên 40.200. Đó, lúc đó MA 200 kéo xuống hiện nay MA 200 đang 40.200. Đỉnh hôm trước BTC test lên 40 40.000. Như vậy chúng ta dừng lỗ trên đây là 40.200. Bán ờ, 385, 39. Nhiều bạn hỏi nếu không lên sao không lên thì thôi. Bởi vì rõ ràng chúng ta không thể bán giữa đường được. Bán giữa đường chúng ta có thể bị quét stop loss one. Đấy. Giống như hôm trước cũng vậy. Chúng ta bán khi BTC đóng cửa dưới 37 38 ngàn đúng. BTC đóng cửa 375 sau lại quét lên 40 ngàn mà chúng ta dừng lỗ 39. Nếu BTC vòng xuống vòng 2 dưới 38 ngàn các bạn bán thì giờ lại rất là lời. Còn nếu mà chúng ta không bán lại thì rõ ràng là chúng ta bị cắt lỗ mất 1 ngàn giá trong đầu tư thì chúng ta cắt lỗ là bình thường cũng không quá ghê gớm cả vì mỗi lần chốt lời chúng ta thường chốt lời 5 đến 10 ngàn giá cơ còn một lệnh cắt lỗ 1 ngàn giá nó cũng không quá ghê gớm mà nếu chúng ta thực hiện đúng chiến lược cứ dưới 38 ngàn chúng ta bán thì chúng ta không hề lỗ nhé thì hiện nay chúng ta đang dương hai gần 3 ngàn giá Do vậy quan điểm cá nhân tôi khi BTC test lại chúng ta bán không test lại thôi chúng ta sẽ chờ vùng 26 mua còn các bạn mà chết đinh ngắn hạn hơn nữa thì tôi không nói bởi vì tôi cũng rất ít khi tôi chết đinh quá ngắn Đó. hiện nay cái ờ, cái kênh giá của chúng ta thì cái vùng 385 ờ, 39 này sẽ rất là mạnh nếu test lên thì đấy sẽ điểm bán khá lý tưởng đó là về BTC à, ờ, có một điểm lưu ý nhé là BTCD của chúng ta thì hiện nay đang đi ngang quanh 41 và cá nhân tôi đánh giá BTCD thì đang ở pha C đó trên sát tháng dài hạn của đang ở pha C do vậy nhiều khả năng đợt tới BTC sẽ có xu hướng là giảm mạnh hơn cả ôn coi cơ đây đây là pha A đây là pha phục hồi B và bây giờ BTC đang là pha C mục tiêu hướng đến của BTCD ở pha C tức là nó sẽ phải phá qua cái đáy uh, ở vùng uh, đây, phá qua cái đáy ở vùng 36 lần trước, nó sẽ hướng đến cái vùng ờ, đáy đâu đó quanh 26 và xa hơn là 21. Điều này cũng phù hợp thôi bởi vì BTC thì không phải là một uh, uh, mã tiền điện tử duy nhất trên thị trường. Việc BTC mà chiếm tỷ trọng nó quá lớn nó cũng không không có lợi cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Do vậy tôi rất ủng hộ việc BTC giảm về chỉ chiếm tầm 1 phần tư thị trường thôi. Đó khả năng là BTC giảm về đó thì mới là đấy BTCD đấy còn đối với mã ETH thì ETH hiện nay thì đang tiếp cận cái ờ, trend của kênh giá ETH thì chưa phá nhé chưa phá cái ờ, kênh giá tích lũy này nhưng nói chung là nó sớm muộn nó cũng sẽ phá thôi BTC đã phá thì nó cũng sẽ phá thôi nếu mà ETH phá thì đi hết target chiều cao của nó nó sẽ hướng đến vùng giá quanh ngàn tư. Đấy, 2.500 mà xuống 1.400 thì xuống khốc liệt đấy không ít đâu còn trước mắt thì nó sẽ phải hướng đến cái vùng giá 1.750 à, cái đấy lần trước đã đấy là tháng 1 đấy là tháng à, tháng 7 năm trước nếu về đến từ 2.500 mà về đến 1.750 thì cũng cũng là ác rồi đối với ETH thì cũng tương tự thôi chúng ta sẽ canh bán nhưng chúng ta sẽ bè canh bán khi giá test lại cái kênh giá cái đường à, trendline kháng cự giảm giá đây Hiện nay thì cái à, đường trendline kháng cự làm giá nếu mà giá có khả năng test lại nó sẽ ở đâu đó khu vực là dưới 2 cháy 2009. Đấy. Chúng ta sẽ phải dừng lỗ trên M200 và trên cái đỉnh hôm trước tức là 3000. Như vậy chúng ta sẽ bán dưới 2009 nhé. 28 bao nhiêu đấy thì chúng ta canh khi giá hồi lên khu vực đó bởi vì trendline nó tùy theo test ở phiên nào. Đấy, nếu test ngay trong vòng uh, một hai phiên tới thì nó đến được 2009 nhưng mà nếu giữa tuần mới test thì nó chỉ về khu vực 2850 thôi. Do vậy chúng ta cứ canh bán dưới 2009 nhé, dừng lỗ trên ngàn Chốt lời thì chúng ta cứ mở ra thôi. Đấy. ngắn thì các bạn chốt ngay ở 2500 nhưng cá nhân tôi đánh giá là mở ra có thể hướng đến vùng 1007 và thậm chí là 1004. <coughs> Đối với BNB, BNB thì cũng tương tự thôi, tương tự các người anh em thị trường tiền điện tử thôi. Cũng là phá gãy cái chen line giảm giá rồi và hiện nay thì BNB sẽ hướng đến ngắn hạn là vùng giá 266 xa hơn thì sẽ hướng đến vùng giá 215 BTC BNB USD thì chúng ta cũng canh bán thôi không có vấn đề gì cả đây chúng ta cũng canh bán nếu mà giá có khả năng test lại cái ờ, đường trendline kháng cự này Khu vực trendline kháng cự của nó đâu đó sẽ rơi vào quanh 400. Chúng ta sẽ dừng lỗ phía trên. Chúng ta sẽ dừng lỗ 420 nhé. Bán quanh 400 dừng lỗ 420, chốt lời hướng đến 266, xa hơn là 215. Đối mã XRP, XRP thì cũng đang trong quá trình đao chen miệt mài. Đấy. Và khi thị trường tiền điện tử mà xuống giá thì chúng ta chỉ canh bán thôi, không có canh mua gì hết chúng ta chỉ mua khi nào chạm ờ, đáy thôi BTC chạm đáy quanh 26 ngàn thì các mã kia cũng sẽ chạm đáy theo đối với ờ, XRP chúng ta sẽ canh bán nếu nó test lại đỉnh chuẩn trước thôi đây khu vực 0.6 uh, 6 0.65 0.66 hiện nay giá đang 0.573 Dừng lỗ chuẩn ra là trên MA200 cơ 0.7 cơ. Mà cũng phải dừng lỗ thế thôi chứ vì có thể nó chọc qua chen nhưng mà nó không đến MA200. Như vậy chúng ta dừng lỗ trên MA200 thôi. 0.7. Chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 0.45 nhé. Xa hơn thì là 0.4. Đối với má Solana, đối với mã này thì ờ, cũng ờ, như các đồng đội thôi đang giảm giá miệt mài tìm đáy mã này thì đợt vừa rồi lại sai sideways down chứ không phải sideways up giống các mã khác hiện nay thì đang ở 76.8 mã này khi mà giảm thì nó sẽ hướng đến vùng giá là 57 cá nhân tôi đánh giá nó sẽ phải hướng đến vùng giá 47 này mới ra nó mới dừng được do vậy chúng ta canh bán thôi mục tiêu của mã này là chúng ta canh bán khi test cạnh trên của kênh giá à, đâu đó nó vào vùng giá là 90 93 nhá 90 93 chúng ta bán dừng lỗ 100 10 giá 7 đến 10 giá chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là 57 còn để canh mua thì chúng ta phải hướng đến vùng giá 47 48 chúng ta mới mua thì nó mới hợp lý đối mã ADA ADA thì cũng đang miệt mài giảm rồi trong cái kênh giá to của ADA thì nó khá là nó nó sẽ hướng đến những vùng giá giảm khá là sâu Đấy, thì nó mới chạm đáy được mã này chưa vào quá trình tăng tốc giảm Đấy, tương tự các mã khác thôi mã này chúng ta cũng chỉ canh bán thôi không canh mua nhé chúng ta canh bán nếu khi phục hồi trở lại này 0.86 0.87 ờ, này chúng ta dừng lỗ giá phá qua 0.93 chốt lời chốt lời thì mã này có lẽ là khá là sâu chúng ta nên ờ, chốt lời mã này cá nhân tôi đánh giá nó sẽ hướng về cái vùng 0.4 cơ 0.4 có vẻ hơi xa nhỉ 0.73 như vậy nếu nó giảm nó sẽ giảm khoảng 40 450 phần trăm theo các mã khác thôi 0.7 này có lẽ chúng ta chốt lời ở mức là 0.5 thôi vì chúng ta bán 0.8 à. Đâu? Chúng ta bán 0.86 87. Như vậy thì 0.5 cũng vẫn là cao đấy. Nhưng mà thôi, có lẽ chúng ta chốt 0.5, còn chúng ta canh mua 0.4. Đối má Luna, à, má này thì uh, kênh giá của nó nó chưa phá các bạn nhá nhưng kênh giá của nó khá là rộng Đấy, má này kênh giá của nó khá là rộng mà ba phiên gần đây nó giảm rất mạnh giảm mạnh hơn thị trường rất là nhiều má này thì chúng ta canh bán thôi khi test lại đường ờ, line kháng cự thôi nếu mã này nó phục hồi trở lại line kháng cự nhé nó sẽ có thể phục hồi trở lại vùng ờ, đâu đó vùng 80 85 chúng ta tùy theo điểm chạm trong tuần nhé nếu chạm uh, trong vòng 1 đến 3 phiên tới thì nó sẽ tầm 83 85 mà nếu mà giữa tuần trở xuống mới chạm thì nó sẽ chạm 80 thôi như vậy mã này chúng ta sẽ bán vùng 82 85 chúng ta sẽ dừng lỗ 90 chốt lời thì trước mắt chúng ta hướng đến 58 xa hơn là 38 nhé còn chúng ta chỉ canh mua khi nào về 38 thậm chí là về 23 chứ không nên canh mua sớm Chúng ta đặc biệt lưu ý nhé, bất cứ mã nào chúng ta canh mua chúng ta cũng phải dựa vào đáy của BTC nhé. BTC về quanh 26 như vậy các mã kia tùy theo điểm chạm. Bởi vì sẽ có má bị bán xuống sâu, có má bán ít hơn. Nhưng chúng ta phải dựa vào đáy chung của BTC. Cá nhân tôi, nếu mà tôi đánh sóng hồi thì tôi chỉ đánh BTC thôi. Ôn coi hên xui lắm. Có thể bay rất mạnh nhưng có thể không bay. Đấy. Còn bán xuống thì chúng ta có thể bán đồng đều vì một khi BTC xuống thì hầu hết sẽ xuống theo nhưng mà mua lên nó là đánh sóng hồi rồi bây giờ thị trường đang đau chen mà nên chúng ta mua lên hết sức cẩn thận đối với mà coi đó coi thì cả tuần qua đi ngang chúng ta không vào được lệnh nhưng cá nhân tôi đánh giá đó coi sẽ tiếp tục là khi nào mà chưa phá 0.11 này thì nó chưa đau chen mạnh là nó chưa tiếp tục lao dốc do vậy chúng ta cứ canh theo cái kênh giá phía trên này chúng ta bán thôi nhá mục tiêu của chúng ta à, tuần tới vẫn là canh giá canh để bán 0.16 chúng ta vẫn sẽ canh bán quanh 0.163 canh bán quanh 0.163 chúng ta dừng lỗ là 0.183 còn chốt lời thì ngắn nhất chúng ta về vùng 0.11 xa hơn thì về vùng 0.7 0.07 Mua thì cá nhân tôi đánh giá nếu nó về vùng 0.07 mới là vùng mua được nhá. Đối với mã Ava X Đối mã này thì đợt vừa qua cũng chỉ có đao chen thôi Và cái xu hướng giảm của nó thì đang khá là rõ Nó đang cho giảm trong cái kênh giá đao chen Do vậy nếu nó test cạnh trên của kênh giá thì chúng ta mới có thể bán được đúng không? không test thì không bán được Đấy. còn mua thì tuyệt đối không rồi test cảnh giữa em không mua nhá hiện nay giá đang 53 nếu nó phục hồi test lên cạnh trên của giá thì đâu đó sẽ rơi vào vùng độ 65 66 chúng ta có thể canh bán 65 66 chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước này ngắn nhất là trên đỉnh hôm trước đỉnh hôm trước của nó là 69 hiện nay MA200 đang 73 tôi nghĩ MA200 sẽ tiếp tục kéo xuống như vậy thì chúng ta dừng lỗ tầm 72. Đó. Bán 65 66 dừng lỗ 72. Còn chốt lời. Chốt lời thì chúng ta phải hướng đến cái fibo mở rộng của nó thôi. Chốt lời nó sẽ hướng đến vùng 39 nhá. Còn xa hơn thì nó hướng đến vùng 32. Chúng ta chỉ mua khi nó test về vùng 31 32 thôi. Đối với má dot USD mã này thì cũng downtrend uh, ờ, mạnh hơn thị trường cũng đang trên quá trình hành trình mò đáy hiện nay má đang ở là 13 năm nếu mã này phục hồi trở lên được vùng ờ, uh, 16.3 thì chúng ta bán nhá chúng ta có thể bán quanh 16.3 hiện nay đang 13 năm chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua là 18 trên M200 này Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến khu vực là 11 năm xa hơn là 10.3. Đấy. Còn để mua thì có lẽ tôi nghĩ là ít nhất phải 10.3 vì còn nếu nó vượt qua 10.3 có thể hướng đến giá 7 cơ. Khu vực này hơi xa đấy. Do vậy quý vị hết sức lưu ý phải lựa mua hay không thì phải căn cứ vào BTC. Nói chung là trong tuần tới khả năng toàn bộ thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục bị ờ, đàn áp đấm máu thôi. Khi mà Fed đã đảo chiều chính sách quay đầu xe và do vậy toàn bộ thị trường tiền điện tử thì chúng ta đều ờ, chỉ có canh bán thôi chúng ta sẽ canh mua khi thị trường ờ, chạm về vùng đáy ngắn hạn đo BTC quanh 26 ngàn các mã khác thì tùy theo từng mã tôi có phân tích các khu vực hoặc là tại thời điểm BTC 26 ngàn thì mỗi mã sẽ tạo ra một cái đáy nó tương tự thì chúng ta lưu ý lúc đó sẽ gần các kháng cự để chúng ta mua ok đó là toàn bộ nhận định ờ, thị trường tiền điện tử tuần ờ, từ ngày mùng 8 đến 15. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Quý lưu ý nhé, tuyệt đối không canh mua ngắn hạn. Chúng ta nên ưu tiên canh bán là chính.